ngày xỉu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xông với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ mùi, quý mùi, tân mão, tân dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân xỉu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày gồm của các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ba nền trồng cây sao kính tâm tốt đối với an táng sao đại hồng sa tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu xấu mọi việc sao cửu không kỵ về xuất hành cầu tài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 thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2023 chi tiết chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ tư này, người tuổi Tý gặp được cuộc diện ngủ hành Tý sử nhị hợp, giúp điều hòa các mối quan hệ của người tuổi Tý thêm phần tốt đẹp. Bản mệnh dễ dàng tháo gỡ những tranh cãi, vướng mắc từ trước đó, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và thoải mái. Xem tử vi cũng cho thấy, con đường tài lộc của bản mệnh tuổi Tý trong ngày hôm nay không tệ. Nhờ quen biết được nhiều người nên công việc làm ăn của bạn được mở rộng nhanh chóng, chuyện đầu tư cũng rất suôn sẻ, thuận lợi. Đây là thời điểm để bạn tích lũy, tạo bước đà vững mạnh cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, ngày lại gặp thủy thổ xung khắc, có thể gây nên một vài xáo trộn trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tuy nhiên mức độ không quá nghiêm trọng nên bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Thực tế là do đôi bên đều chủ động nhún nhường nhau nên mọi chuyện trôi qua rất nhanh. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, các mối quan hệ xã giao thêm phần tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, dễ dàng tháo gỡ những tranh cãi, vướng mắc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Sửu bị hung thần thiên quan đeo bám, nên ngày thứ tư này, có thể bạn sẽ phải đối phó với người đồng nghiệp khó tính và chắc chắn người đó sẽ gây cho bạn không ít khó khăn, phiền toái. Hãy thử thay đổi cách trao đổi vấn đề với đối phương để tìm ra tiếng nói chung của đôi bên. Điểm báo tử vi còn cho thấy, bản mệnh tuổi Sửu dường như đang thiếu đi sự hòa đồng với tập thể. Bạn có xu hướng tự tách bản thân ra, trở nên đơn độc, điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân mà còn khiến cho việc hợp tác cùng mọi người trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Về mặt tình cảm, bạn có vẻ không chủ động quan tâm hay dành thời gian cho người ấy như đã hứa. Thái độ lạnh nhạt và bằng quan của bạn có thể là nguyên nhân gây nên những nỗi thất vọng trong lòng người ấy. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, phải đối phó với người đồng nghiệp khó tính. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, dễ bị gây khó khăn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 ngày 8 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng, trong ngày này, đang có thương quan chiếu mệnh, sẽ mang tới cho người tuổi dần một ngày làm việc tập trung và hăng say hơn. Bạn cống hiến một cách nghiêm túc bởi tin rằng nỗ lực của mình sẽ đem đến cho bạn thành quả xứng đáng và bạn đang đi đúng đường rồi đấy. Năng lực của những chú hổ ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn từ những gì bạn đã làm được. Điều cần thiết bây giờ là hãy lên kế hoạch dài hạn để biết mình cần làm gì, có thể đạt được những gì và có điều gì cần phải cải thiện càng sớm càng tốt. Tuy nhiên trong ngày lại gặp một khắc thổ, khiến con giáp này vì không kiểm soát được bản thân mà gây ra những hiểu lầm không đáng có, khiến cho chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy nảy sinh mâu thuẫn, khúc mắc khó tháo gỡ. Bản thân bạn thấy mệt mỏi vô cùng, còn đối phương cũng chán nản chẳng kém. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có một ngày làm việc tập trung và hăng say. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, cống hiến cho công việc một cách nghiêm túc. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, năng lực ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, cần lên kế hoạch dài hạn cho tương lai. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm nảy sinh mâu thuẫn khó tháo gỡ,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 xanh lá, xanh lam, Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Tử vi thứ tư, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày thứ tư này, có sự xuất hiện của thực thần trong tứ trụ luận mệnh, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Con giáp này may mắn gặp được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, hơn thế nữa thời vận đang đến nên bạn hãy tranh thủ để kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh đã tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng tìm được mục tiêu cho bản thân. Hãy hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đó, mặc kệ ai đó có nói ra nói vào đi chăng nữa. Nỗ lực hiện tại sẽ đem đến cho bạn khoản thù lao xứng đáng. Tuy nhiên, ngày mộc thổ xung khắc, vợ chồng có thể vì chuyện tiền bạc mà cãi cọ. Cả hai ai cũng có lý của mình nên không ai chịu ai. Tình trạng sẽ càng trở nên căng thẳng hơn khi hai bạn có xu hướng công kích đối phương để bảo vệ quan điểm của mình câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, gặp được khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, nên tranh thủ kiếm thêm nguồn thu nhập. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, tìm được động lực trong công việc. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim,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 dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bạn cũng chớ mất bình tĩnh, hành xử nông nổi. Đặc biệt, trong quá trình giao tiếp, đừng để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối lớn hơn. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi bạn là con giáp được thần Phật che chở, mọi khó khăn rồi sẽ qua. Thổ khí vượng cho thấy, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu thận trọng. Tử vi tuổi canh thìn,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 tị dậu sửu, quý nhân xuất hiện mang tới cho người tuổi tị một ngày nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những dự án mới mà bạn đề xuất đã được cấp trên cân nhắc thông qua. Từ việc này, bạn khẳng định được năng lực của bản thân, đồng thời thể hiện được vị trí của mình trước những đồng nghiệp khác. Vận trình tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Con giáp này tìm được niềm vui trong cuộc sống, bạn luôn truyền được thái độ tích cực, lạc quan cho những người xung quanh. Vì thế, được nhiều người khác giới để ý. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 dương lịch, cũng được coi là một ngày vượng tài đối với những chú rắn, khi có chính tài độ mệnh. Công việc suôn sẻ kéo theo nguồn thu nhập ổn định hơn. Bản mệnh còn có thể may mắn nhận được các khoản lương thưởng, hoa hồng hậu hĩnh nhờ năng lực của mình. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, nhận được nhiều tin vui trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ,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 ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Vận trình thứ tư này, tử Vi chỉ rõ, có thiên tài cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu tuổi ngọ có thể gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, tài lộc dồi dào. Bạn thoải mái chi tiêu cho những gì cần thiết mà không cần phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không phải lo sợ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, Cục diện Sửu Ngọ Tương Hại cũng nhắc nhở Ngọ phải thận trọng hơn khi có ý định ký kết làm ăn hợp tác trong hôm nay. Nhiều vấn đề có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài mà bạn vẫn nghĩ. Hãy tính toán cẩn thận, chi tiết. Nếu cần thiết, bạn có thể tham khảo ý kiến của người đi trước. Trong ngày cũng gặp được hỏa sinh thổ, sẽ giúp chuyện tình cảm của con giáp này bước sang một giai đoạn mới, khi đôi bên ngày càng có sự thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Cả hai chấp nhận hạ thấp cái tôi vì nghĩ cho người kia nên tình cảm ngày càng bền vững. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, có thể thoải mái chi tiêu cho những gì cần thiết. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không lo túng thiếu. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, thận trọng hơn khi có ý định ký kết làm ăn, hợp tác. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc,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 khi không tìm được giải pháp hợp lý để dung hòa những cái riêng thành cái chung. Bầu không khí tại nơi làm việc cũng vì thế mà trở nên vô cùng căng thẳng, vì không ai có ý định xuống nước hay nhường nhịn đối phương. Dù vậy, bạn cũng nên chú ý tới thái độ của mình để không bị đánh giá là người háo thắng, chỉ biết đặt cái tôi của mình lên trên lợi ích của tập thể. Ngày này, sức khỏe của bản mệnh tuổi mùi có thể sẽ bị ảnh hưởng khi mà thổ khí đương vượng. Con giáp này bận bịu với công việc mà quên ăn uống hoặc ăn uống vội vàng, dễ vì thế mà mắc các bệnh về đường ruột. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, có thể phải đối mặt với mâu thuẫn, bất đồng. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, dễ lời qua tiếng lại với người làm việc chung. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, bầu không khí tại nơi làm việc căng thẳng. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ,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 con giáp này được giao đảm nhiệm những vị trí quan trọng, hành động thận trọng nên đạt được kết quả như ý, có thể vẫn gặp ít nhiều trở ngại nhưng điều đó không thể cản trở hay làm bạn bỏ cuộc. Thủ sinh kim cũng giúp đường tình duyên của người tuổi này không có điểm gì đáng chê trách cả. Dù bản mệnh không phải là người lãng mạn nhưng lại rất chân thành và thẳng thắn khi muốn bày tỏ cảm xúc, đối phương cũng dành cho bạn những điều tương tự. Hôm nay là ngày 17 âm lịch, nếu người tuổi thân có ý định xuất hành đi xa thì nên chọn hướng tốt như Hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam, để công việc được thuận lợi, tránh được những điều xui xẻo nhé. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, có một ngày gặp nhiều suôn sẻ trong công việc. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, được giao đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, không chấp nhận bỏ cuộc dù vấp phải trở ngại. Tử vi tuổi canh thân,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 chỉ lỗi, người tuổi dậu có thể mạnh dạn thực hiện những giao dịch tài chính mang lại lợi nhuận lớn cho bản thân và doanh nghiệp. Hôm nay là ngày cát khí lan tràn, nên hãy cứ tự tin thể hiện và nhận trách nhiệm trong những nhiệm vụ khó nhằn, bởi đó sẽ là bàn đạp giúp bạn thăng tiến cực nhanh. Hơn thế nữa, vận trình tài lộc của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui, tiền bạc đổ ào ào về túi. Bản mệnh có thêm nghề tay trái để tăng nguồn thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả và cũng phải hy sinh quỹ thời gian cá nhân của mình, nhưng bạn nhanh chóng chấp thuận khi nhìn thành quả nhận về. Ngày thổ kim tương sinh, còn giúp đường tình duyên của con giáp này cực kỳ tốt. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác giới và tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi cùng nhau nắm tay nhau trải qua những thử thách, khó khăn phía trước. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, nên mạnh dạn thực hiện những giao dịch tài chính. Tử vi tuổi đinh dậu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 Tử vi thứ tư, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình trong ngày gặp sử Tuất tương hình có thể là nguyên nhân gây nên những căng thẳng tâm lý cho người tuổi Tuất trong hôm nay. Công việc trong ngày không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm bởi các đồng nghiệp, cộng sự nảy sinh tranh cãi, bất đồng với nhau. Quá trình làm việc tập thể thiếu đoàn kết và lắng nghe có thể khiến công việc trì trệ, hiệu quả cũng không được như mong muốn người tuổi tuất càng thêm áp lực khi chưa thể tìm ra cách để giải quyết những vấn đề tồn động ngay trước mắt. Hôm nay còn là ngày mà phương diện sức khỏe của người tuổi tuất gặp nhiều bất lợi do thổ khí vượng gây nên. Một số triệu chứng bất thường xuất hiện do thời gian qua bạn đã làm việc quá sức, lại không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Việc lạm dụng đồ uống kích thích để giúp tinh thần tỉnh táo cũng là thói quen xấu nên từ bỏ. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa,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 và tận dụng các mối quan hệ thân thiết để tăng khả năng thăng tiến cho mình. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác quan trọng, đối đãi hài hòa với đồng nghiệp và cấp trên. Hãy luôn thể hiện sự thân thiện, chuyên nghiệp khi làm việc để tránh vướng phải thị phi hay những rắc rối không đáng có. Ngày thủy thổ tương xung, rất tiếc là đường tình duyên chắc trở gây nên cho hợi không ít muộn phiền. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội thay đổi hiện trạng, tình cảm không thể cưỡng cầu hay gượng ép, vậy nên hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, rắc rối trong công việc được giải quyết ổn thỏa. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, có cơ hội thể hiện sự chủ động, nỗ lực hết mình. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim,